đi xa nơi đất khách quê người một mai kia con của mẹ không lớn sẽ không để ai khác chê cười xin mẹ đừng khóc vì con con trai của mẹ không yếu đuối khi trở về con chỉ muốn một buổi tiệc thật ngon ngồi cùng bên mẹ sẽ thật vui Tuổi thơ đã không còn khi con được cha mẹ dìu dắt Và bát cơm ngon mẹ thường để dành mà con xem nó là tất cả Mẹ lam lũ vì con chỉ mong được thấy con no ấm Thì giọt nước mắt buồn lắng trên má và những nặng nhọc sẽ bằng không Chặt chiêu từng đồng để nuôi con lớn khôn theo ngày tháng Cảm xúc con viết lên từng dòng mong đến đổi nặng nhọc mẹ từng mang Nón lá bài thơ nghiêng theo đời con vấp ngã Bao nhiêu lần mẹ dạy con phải tự đứng lên tình thương của mẹ là tất cả Đã bao nhiêu năm qua kể từ khi con xa nhà Hạnh phúc vọn vẹn chỉ nằm trong bài hát con xin gửi đến người cha già Em đã về khuya không biết mẹ yêu đã về chưa Căn nhà cũ kỹ nhưng đầy mái ấm Con muốn được trở lại ngày xưa Cha xin lỗi mẹ và con xin lỗi cả người thân Xin lỗi ông, xin lỗi bà Một lạy của con xin hãy nhận Hãy xem như đây là lá thư Được viết từ thằng con bất hiếu Là phận làm con chứ một ngày đền đáp Con chỉ mong sao hai người hiểu Con muốn cho cha mẹ biết Con không phải thằng bất tài Con muốn cho gia đình biết Con không phải thằng ăn hại con muốn cho mọi người biết sau này thằng này sẽ là ai Và con xin lỗi cha mẹ hãy nhận của thằng con hư này một lạy Vì ngày mai đây con phải đi xa có lẽ sẽ từ giả nơi này Con chỉ muốn tìm cho mình một tương lai từ đôi bàn tay cho mẹ thấy Con bỏ đi bằng đôi bàn tay trắng Chỉ mong nước mắt mẹ đừng tuôn Con chỉ mong một ngày con trở lại nắm chặt tay mẹ xin đừng buông Bây giờ con đã thành công Nhưng mà mồ đã xanh cỏ Tại sao cha mẹ bỏ con đi mất Sao không ở lại cho con lo Bây giờ con đã thành công Nhưng mà mồ đã đã xanh cỏ Tại sao cha mẹ bỏ con đi mất Sao không ở lại cho con lo